ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tập phim khai quật khủng long kỹ băng hà wow, băng hà khủng long ta là trong băng không thôi đây khủng đá đây oh. ủa khủng long đó khủng long chìm trong băng hà luôn ừ, ừ. mình sẽ bắt đầu khai quật cho nó đi ra đây đi đó ừ, thấy cái đầu khủng long rồi nè các bạn cái cặp đầu này nữa ok anh nghĩ là mình phải để vô đây cho nó sáng à đúng rồi ok wow wow thấy được cái khủng long con rồi có vẻ như giống như con khủng long con của của tờ rét của ta Trời ơi. đúng là kỳ bắn ha rồi không ảo quá các bạn ơi trời ơi đẹp quá mình mình mình đập mạnh lên đi ờ nó bị kẹp rồi mình đập mạnh lên đi cho bạn khủng long ra wow xuất sắc luôn nó bị kẹp cái đít rồi giờ thảo nó ra đi rồi dàn kẹp thêm khủng long từ kỳ bắn ha rồi nè này mình phải cho một ít nước ấm vô cho nó tan ra uhm. à. cho bạn thảo vô đây ra được con em Thở ra luôn nè ờ không được cứng quá cho bạn, cho bạn vô đi à. Ờ, biết ổng đó bạn bạn này đã đã được để cứu thành công wow vậy cứu thành công bạn ơi con chút xíu đã nữa nè rồi cho mình một cái muỗng đi tiếp tục là một bạn khủng long gai có vẻ như giống một khủng long gai với các bạn ơi từ từ rồi mình sẽ tưới nước sao ồ lạnh quá mình sẽ cúng nhanh thôi wow nước được nữa này các bạn đẹp quá à, mà cái này có vẻ khó khó đấy nha khủng long đi chơi trong kỳ bắn ha <laughs> bị đóng băng rồi những cái đít rồi rồi ok cho các bạn vô cái tô rồi mình. cho cái vô tô luôn đi freak out wow, lắc qua lắc lại đi nóng quá nóng hâm bạch rồi nó đã nó tan nó kìa trời nó ơi tan ra luôn rồi rồi xong rồi bây giờ con con các bạn mắm to lên như làm sao đây à, to quá mình cũng phải đọc quá hay là dùng nước đây hay là cho nước vô tan đi cho nước vô đi trời ơi không ngắt luôn quá ngắt luôn không được bây giờ mình sẽ chè một cái tô nước vô đi rồi à. rồi bạn bạn bạn đổ suối qua đây rồi <laughs> ngồi xuống đi rồi wow. Ý, nó có tan nha, nó có tan nha, rồi chỉ vô đi con Rồi, chế vô đi Chúng ta cùng nhau chế vô Ừ, cùng nhau chế vô ờ nó tan kìa hình như nước này à nước này cũng đủ ấm đấy cũng đủ nóng đấy Ý, tách được cái đầu ra luôn <laughs> nhấn lên chém mạnh vô wow nó tan ra nè nó tan ra rồi nè wow chưa đủ chưa đủ đúng rồi chưa đủ mình phải tưới thêm đi ok mình phải đập rất à. cho đập cho cho đập cho bể <laughs> luôn rồi chị cả đập thôi quăng lông hết rồi rồi wow. rồi xong cú bạn cũng long thành công rồi, rồi. có một bàn nữa có một bàn ba sân nữa trong đó thì cho bạn màu <laughs> bí ẩn sẽ để phút cuối rồi cho cho bạn này vô đi rồi cho bạn này vô nha tiếp tục khai quật bạn khủng long có vẻ như giống như là khủng long ba sừng <laughs> bây giờ mình sẽ cho vào nước sôi cẩn thận nóng nha nóng lắm nóng nha wow ừ. cho vô đi đúng không à? thêm cái này nữa ờ thêm cái này nữa đây nè lấy cái len này, để cho nó đẹp nè ồ nó xì xì xì bọt luôn kìa đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu từ từ từ từ để để để nó có nó xì ở đâu nè đó nó xì bọt luôn hay quá ta chưa Xếp vô nước chì bọt Ờ, nó xì bọt kìa, mi tưới nước vô đi Để cửa bạn khủng long đi Rồi, ok Nhắm chết tôi sẽ cố gắng đập bạn rồi mình đập mạnh nha Chanh thì thôi Đập bằng 6 á, đập bằng 6 á A few rồi. Wow. Rồi rải vô luôn đi. Wow. Oh, đẹp quá nè. Trời ơi Wow Hay quá Đúng rồi, phối hợp xuất sắc luôn Yeah Yeah Khủng long dễ thương quá Rồi, Tiếp theo một bạn gì đó đây Một bạn gì mà ở trong Bạn này hồi xưa đi ăn nấm Xong rồi bị gớt vô băng đống nấm xung quanh rồi giải cứu bạn này đi các bạn ơi bây giờ mình lấy nấm ra luôn Ồ, con này nóng quá, wow đẹp quá nè À, thì ra là cũng nóng cổ dài Dạ, cũng đang trỗi ra rồng đó Rồi chị nước vô đỏ đi rồi, Mình sẽ đập nha, chuẩn bị văng nha Wow Wow, khủng long con <laughs> Trời Ô, đẹp quá Con ơi đẹp quá Quá trời đẹp luôn Trời, cái này cái này là bốc bốc khủng long ra luôn không Cái này không ăn được nha con Cái này là nụm của khủng long á Cũng không ăn chứ mình không ăn Bốc khủng long ra luôn được không Wow ngon nó lạnh lắm để cha nó lạnh lắm nó lạnh lắm để cho cha cơm đi Rồi rồi rồi ok bỏ cái đây rồi còn một bàn cuối cùng hả đây là cái gì giết cái cá rồi giết cái cá rồi mẹ rồi để mẹ thảo ra cho bạn luôn ok nè rồi xong rồi nha cái này nữa không được rồi cái đó đã không à cái đó nụm không à khỏi cho mình nghĩ thằng long thôi rồi tới bạn này rồi bạn này là cái gì mà một đống đen xì luôn cái gì cái gì vậy wow. wow. một bạn cùng long thành là dễ thương yeah. Dạ. nữa mình ăn nha Rồi, thế là các bạn khủng long trong kiểu ăn hai đã tan hết rồi Giờ mình về với thế giới đời thực nè <laughs> Hết rồi, hết đã rồi, tan hết rồi, các bạn tan hết rồi Yeah, bye bye Hẹn gặp lại video lần sau nha mọi người